là gọt vỏ à, gọt vỏ biết không biết gọt không dạ không dạ không à, <laughs> biết nấu cơm không dạ lâu lắm rồi con chưa nấu <laughs> mẹ ơi mẹ ơi con à, thấy có làm làm dạng nó được không nói chung là giống như hôm nay là nó đập chén rồi đó hai giờ mới được ăn rồi đập chén rồi đó nếu như mà anh đập chén là em đập ảnh đập chén là em đập ảnh đập, đập con trai mẹ không cho nha tương lai con trai út của mẹ là tan nát rồi mẹ ơi vì mình chiều quá là sẽ hư con với chồng con đang có một cái uh, cái vấn đề chắc là em phải binh chị nếu mà ông không đúng là ổng chết về em phải xử lý ổng nếu mà ổng hả trắng tin lén phán với con nào mà con nào mà sắp sáp vô em xử lý nó luôn thôi đừng, đừng đừng dữ quá không dữ quá hả dữ quá dữ quá ổ em dự định là là sẽ không có muốn lấy chồng từ nhỏ à, à, gia đình em thì à, không được hạnh phúc lắm chưa muốn lấy chồng cũng <laughs> không có muốn ràng buộc à, cái tính thích cái tính em thích tự do thích thích bay nhảy hơn là là thích uh, có chồng thích cái sự cái sự cái sự riêng biệt cái sự yên tĩnh hơn là à, mình sống trong một cái gia đình nó nó nhiều thành viên quá không biết là đã gần tới chưa nôn nóng được gặp à, gia đình chồng em quá với những quan điểm khác biệt giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế này, liệu cô dâu trẻ Quỳnh Trang có thể thích nghi được với nhà chồng hay không? Mẹ ơi! Ô, con dâu mới của mẹ! Chào mẹ! Con chào mẹ, mẹ khỏe không? Mẹ khỏe Trời ơi, con dâu mới của mẹ xinh xắn quá Đây, con ngồi đây, ngồi đây chơi, mẹ hỏi coi Con ở quê đâu tới? con là quê ở phú yên phú yên dạ à. nhưng mà con sống đang hiện đang sống và làm việc ở sài gòn à. dạ con, con con quen trai mẹ bao lâu rồi con quen trai mẹ con mới quen được mấy tiếng tới làm dâu nhà mẹ đó mẹ chỉ cái gì con phải học hỏi nha dạ con nhìn mẹ dễ thương như là con biết mẹ sẽ hiền lắm à. <laughs> mẹ cũng phải la chứ ôi la mới lên người nhưng mà để la mắng yêu thôi ờ ờ, ờ mắng yêu mắng yêu thôi không có được làm như vậy nghe chưa <laughs> tới giờ đi chợ rồi không nhưng mà vô mẹ mày tặng cho con bộ đồ này thay đồ đó nha trời ơi ôi mặc bộ đồ đẹp như vậy trời ơi vừa dặn luôn tao ơi mẹ hay quá mẹ lựa cho con đẹp ghê trời ơi mẹ và thử thách đầu tiên đó chính là mẹ đưa cho con 200 nè đi chợ cho mẹ à, giờ ăn hôm nay mẹ em muốn ăn thịt kho hột vịt với lại canh súp canh súp là súp lơ canh súp là súp lơ không với khả năng nấu nướng của cô còn dâu mẹ chồng có vẻ không yên tâm lắm mình hầm đi rồi mình bỏ à, khoai tây cà rốt rồi với à, củ cải gì vô là nấu tô canh hầm đó hầm củ cải hầm củ á là con đi một mình hả tới rồi chợ Củ Chi à, Thì có trứng gà Cho con ờ, Cho con 10 cái trứng gà Xong rồi sẽ mua cà rốt, khoai tây, bí đỏ với hành Ủa 10 cái trứng là bao nhiêu cô? 35 con đưa có 200 ngàn <laughs> Dạ con cảm ơn Bình thường em tính dở lắm á Mà sao hôm nay Thế không là thiếu tiền rồi nói về việc làm dâu thì nó hơi hơi còn non quá <laughs> nếu mà 200 ngàn á mẹ đi chợ thì ờ, dưới sức ăn một ngày còn dâu mới thì áp dụng chiến thuật cứ y là mẹ dạy mà làm chục hột gà hai củ cà rốt hai củ khoai tây một uh, miếng bí mua hai ngàn hành 39 ngàn còn thịt ba rọi với xương heo nữa cho con uh, ờ, 700 gram thịt ba rọi với lại 50 ngàn xương heo Bé ơi ơi <laughs> con mua cái gì rồi đây đây đây đây đây vô đây bày ra để cho mẹ kiểm tra nha Ồ, dâu của mẹ biết mua đồ ăn quá Trời. nè Ủa con giỏi mà mẹ không giỏi có quá. thưởng con, mẹ không có ôm con gì chứ Ờ, giỏi quá, dâu mẹ mà lên mấy thưởng rồi bây giờ là đi xong xuống. rồi xuống nấu ăn xuống nấu ăn biết nấu không ba chuyện nhỏ <laughs> mình sợ nhất luôn đó là nấu ăn ở nhà không bao giờ mẹ em trai em nấu bất cứ gì luôn bởi vì đụng vô là hư <coughs> là gọt vỏ à, gọt vỏ biết không biết gọt không dạ không dạ không à, <laughs> đây mẹ chỉ cho à, bào vỏ đi biết bào không để con thử nha ừ đó con bào mạnh xuống mạnh này ừ, ờ, đã Ồ. phải không ủa sao mẹ vô một cái là nó đi luôn một đường còn con nó có cà dập cà dập ở đâu con thử coi mình thử coi cái gì mình cũng phải học Đúng không mình muốn nấu ăn gì á cái tâm mình á suy nghĩ về nó là mình nấu ngon à đi nấu nồi cơm biết nấu cơm không dạ lâu lắm rồi con chưa nấu hai lon đầy hả mẹ ờ hai lon gì đó rồi xong rồi ờ, con vô gạo con Nhưng nấu bình thường con không có canh được nước đây mẹ chỉ mẹ cho con khi người ta làm cái muỗng này ra thấy không thì dạ. con vô gạo xong cái nước con để tới cái này nè đó là cơm nào nó cũng vừa hết à là bao đó. nhiêu bao nhiêu gạo à, bao nhiêu gạo đó cái muỗng này nó có cái công nó có công dụng nha đó, con để trên cái bề mặt như vậy đó rồi là được rồi đó ừ, rồi rồi ờ ờ, ờ, ờ, ờ, cũng được hơn một nửa cũng được đó dạ rồi để xuống con đập xuống bật lửa bật xuống bật xuống cái nút đỏ bật cái này nè bật cái này nè cái này à, bật xuống này nè đó à, bật xuống đó là tự động cơm nó chín à. rồi quay ra đi làm cái này chút nữa ba chồng về là phải có cơm cho ba chồng ăn nha dạ yeah. con sẽ làm được phải làm được nha không làm được thì quê lắm á không biết ba chồng có thích văn nghệ không nếu như mà thích văn nghệ thì mình sẽ lấy lòng ba mình hát hò bình thường á nhà mẹ ăn cơm là 12 giờ nhưng mà con dâu nó tới trễ quá rồi thôi ờ, nấu cơm ăn hơi trễ thôi 2 giờ ăn cũng được con dâu của mẹ mới nếu mà cô không chỉ á có thể là không biết nấu đâu thịt còn không biết cắt nữa mà nhưng mà mẹ chỉ qua rồi nhưng mà mẹ ngồi trên này mẹ hy vọng rằng là thịt đừng có cháy canh đừng có lạc mẹ hy vọng là hôm nay con dâu mẹ nấu mẹ sẽ ăn được hai muỗng muối hai muỗng muối đầy thôi một muỗng thôi một muỗng thôi ờ à, rồi có gì mặn lạc mình thêm vô rồi được rồi rồi tự làm nha dạ đời sinh ra kiếp làm dâu mấy người đã ở lâu được đâu ủa nãy giờ mẹ ở đây hả mẹ nghe hết rồi hay quá Ý... dâu mẹ hát hay quá hát nữa mẹ nghe coi Mẹ ơi, phận gái mười hai Bên nước biết bên nào, trong biết sông nào đục Biết rồi hay mai, một ngày con xuất giá theo chồng Hay quá. Mẹ đã nuôi con nên thân hình mười mấy năm mẹ cô mang quang dương chưa một ngày con đền tạ nghĩa ân mai một đây con về làm dâu thiên hạ là cả cuộc đời trao trọn cho người ta để mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm chén nước hay quá Cảm ơn mẹ Luộc quả trứng như vậy mà lát nữa Ba là người rất là kỹ tính không biết ba ăn Ba ăn thì ba sẽ thấy sao nữa Tự nhiên nãy giờ đang rất tự tin tới cái phần lột trứng <laughs> xong chứ tự nhiên hết tự tin luôn Thôi có gì đâu không chấp nhận được Chủ yếu là tấm lòng mà Con cũng cố hết sức con bóc rồi Vừa rồi nè Cuối cùng thì Quỳnh Trang cũng cho nhà chồng ăn cơm vào lúc 2 giờ chiều Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi Mẹ ơi Ơi mẹ đây Trời ơi mời cả nhà đây con dâu mẹ rồi xuống bưng dạ nồi vâng. cơm lên con em mời cả nhà ra ăn cơm và ba chồng có vẻ hơi bỡ ngỡ với con con dâu từ trên trời rơi xuống này bây giờ á hả nay có con dâu mới nó nấu cho gia đình mình bữa cơm ăn à, anh thấy con dâu mới như thế nào ba không nhìn con luôn á sao ba không nhìn con vậy ba đi làm về chắc mệt lắm ha ờ, bụng ha thôi giờ mình bắt đầu mình mời cả nhà mình dùng cơm nha rồi, rồi, con xới cơm đây rồi, cảm ơn em con mời cả nhà mình dùng cơm rồi. mời ba mời mẹ mà anh chị ăn cơm rồi xin mời cả nhà ba ba rồi, rồi con xin cảm nghĩ một xíu đi cũng được ok có chuyển giọng có chuyển giọng <laughs> cái này mẹ cho chín nút cái này chắc cho 6 điểm mà sao được không mở hả không ăn mở à ý là nó chưa có hình như chưa có đủ thời gian sao Đúng nó, rồi. nó còn ờ, cứng quá phải kho rụt nữa nãy ngon phải nói là bình thường nhà mình ăn chưa ăn ăn cơm đúng giờ đúng giấc ừ. nhưng mà hồi nãy là lúc mà nấu á, là trễ rồi nên không có dám nấu lâu hơn nữa sợ mọi người đói bụng đúng rồi con cho 7 nút lý do là thịt hơi nhiều mỡ có thích ăn thịt nạc hơn vậy hả <laughs> ba cho chín lúc tại ba thích bên là ăn mỡ nhiều ừ. <laughs> con cũng thích ăn ăn, thịt mỡ con trai mẹ nó khó tính lắm nha dạ nó gia trưởng lắm đó nên ừ. con phải biết cách à, khôn khéo khi làm vợ nó không phải khôn khéo nó gia trưởng mà tiền làm bao nhiêu đưa cho mẹ ha tánh của à, con trai mẹ như vậy đó con à, thấy có làm làm vợ nó được không nói chung là giống như hôm nay là nó đập chén rồi đó hai giờ mới được ăn rồi đập chén rồi đó không không là cho do hôm nay là vì lý do kỹ thuật đi không nói nếu như mà ảnh đập chén là em đập ảnh đập chén là em đập ảnh đập, đập ờ. con trai mẹ không cho nghe. tương lai con trai út của mẹ là tan nát rồi mẹ ơi vì mình chiều quá là sẽ hư vợ mà có thằng chồng khó khăn thì con chịu không dạ thì bây giờ chồng mình thì mình có sao thì thì thì mình cũng phải chịu những cái gì mà mà mình cảm thấy nó nó nó nó nó khó quá thì ừ, sợ không có tiếng nói chung trong vợ chồng thì mình phải khắc phục từ bây giờ đúng rồi tôi nghĩ là vậy được bởi vì nếu như mà muốn đi chung với nhau lâu dài thì không chỉ chịu đựng nhau thôi là được mà còn phải thông cảm và thay đổi vì nhau nữa đúng thấy con nói đúng không đúng rồi <laughs> hy sinh cho nhau dạ đúng rồi đúng rồi hy sinh đúng không Đúng không ba? Đúng rồi <laughs> Con thấy ba dễ quá trời Ba dễ lắm Mẹ có ăn hiếp ba không? Mẹ có ăn hiếp ba không? Không dám ăn hiếp ba Không dám hả? À tại ba đâu có nói vậy đâu mà không biết ba <laughs> hồi xưa là ba tán mẹ là mẹ tán ba tính ra là như là ba tán mẹ quen nhau hồi 17, à, 18 á ừ. nhưng mà tới 10 năm sau mới làm mới cưới quen nhau năm vậy? À... sao à. lâu dữ vậy mới mới, mới ừ. cưới ba tại lúc đó là ba đi như là campuchia đó cô gái này ở việt nam chờ đây ba. Ừ. làm á lương á là à, lương cố định á là một tháng là 16 triệu như ba chỉ được tiêu 4 triệu thôi nó đưa về cho mẹ 12 triệu đúng không một con à, có chồng á bé ông thì à, con là như là hai chồng thống nhất giống ba với mẹ vậy nè à là thống nhất à, kinh dịch chỉ biết đưa tiền cho mẹ chứ không được lấy lại từ nào và từ lúc cưới đó giờ rồi dạ, có nghĩa là tiền của mẹ là tiền của mẹ tiền của ba là tiền của mẹ <laughs> đúng rồi đó ba đưa cho mẹ rồi là không bao giờ ba lấy lại rồi. Ba cần gì là ba sẽ quay lại là cái chuẩn đó đã lấy rồi hả ừ. là xài hết bấy nhiêu là biết bấy nhiêu thôi không được lấy lại đáng chịu đó nếu muốn xài thêm nữa là phải quay vậy con này người à? đàn ông của gia đình vậy còn muốn gì nữa <laughs> thì mẹ đâu có muốn gì đâu anh, anh gửi cho mẹ hay là anh gửi cho vợ vợ vợ ừ. à, anh cũng gửi cho vợ luôn à anh chị dâu đâu rồi chị chị ờ, vợ anh đâu rồi chị ờ, đang mệt không? nên là ăn trong phòng mà dạ hai anh chị uh, cưới nhau được khoảng uh, hình như là nửa năm hả tám tháng mà đang có bầu nên là mệt ngày chừng nào em với út mới chịu làm đứa cho mẹ với ba Dạ chưa, bây giờ vợ chồng em đang kế hoạch Không chỉ kiếm sớm đi, tại vì em sắp có cháu trai rồi, em cần có thêm một đứa cháu gái nữa Giờ dạ, em muốn con gái thì thì nhanh lớn đi rồi có chồng rồi để con gái <laughs> Nói về tính cách của à, cô cô dâu mới nè, của mẹ Cách ăn nói, nói chuyện á thì ok Nhưng mà còn đảm đang trong gia đình á thì phải à, mẹ phải dạy thêm Thử thách về chuyện bếp nút đã vượt qua với sự công nhận của các thành viên trong gia đình. Còn dâu Quỳnh Trang cũng rất khéo léo lấy lòng bà mẹ chồng đây. Với bữa ăn trưa đầm ấm của gia đình cũng đã phần nào thay đổi suy nghĩ của Quỳnh Trang về chuyện hôn nhân. Em thích nhất là uh, cái uh, cái cái không khí cái không khí gia đình mọi người đều rất là rất là kết nối với nhau. Uh, đó là em nghĩ đó là một cái điều rất rất là cần thiết đối với một gia đình uh, em thấy có ờ, một số gia đình thì um, không có cái cái cái cái sự kết nối kiểu như mỗi người một công việc mỗi người một cuộc sống nhưng mà ở gia đình của mẹ thì thì rất là hay từ nhỏ uh, uh, gia đình em thì uh, không được hạnh phúc lắm em dự định là là sẽ không có muốn lấy chồng dạ nếu như mà có một cái gia đình nhỏ mà cái cái cái không khí gia đình nó được như gia đình của của mẹ hương hương thì là quá là dễ thương rồi Buổi chiều, sau giấc ngủ trưa, Quỳnh Trang nhận được thử thách từ chương trình mà các cô dâu có thể gặp phải trong cuộc sống hôn nhân. Gần đây, chồng bạn đi tắm cũng cầm theo điện thoại, xem tin nhắn thì thường tủm tỉm cười, lại hay đi công tác xa nhà. Hôm nay, bạn phát hiện trong điện thoại của chồng có tin nhắn từ số lạ nội dung Em nhớ chồng. Hãy trao đổi với mẹ chồng và cùng mẹ tìm cách giải quyết. Anh chà, thật sự đây là là là đây là thử thách của chương trình muốn em giải quyết cùng mẹ chồng chứ nếu thật sự là em em ở ngoài đời thì em sẽ thẳng thắn nói chuyện với chồng em người này là ai cái tin nhắn này nó là như thế nào thật sự trên đời này không có gì là không thể hết rau cà lách sông nhật nè bây giờ à. giờ mình đào lên đi rồi cái mình trồng lại cái mới dạ giờ cái này là ăn luôn được rồi phải không mẹ cũng ăn được rồi nhưng mà nó mẹ để nó già quá rồi giờ ăn không được thôi giờ mình đào lên đi rồi mình xới đất mình trồng lại cái mới con ha mẹ có cái chuyện này nè con với chồng con đang có một cái uh, cái vấn đề bữa giờ là con thấy chồng con á hay hay hay bấm điện thoại này, anh cứ kè kè điện thoại bên mình á đi tắm cũng cầm điện thoại luôn như là là là sợ ai lấy điện thoại của anh vậy đó Anh hay nói là anh đi công tác nữa mà hồi trước á, là đi công tác là lâu lâu mới đi còn nay là là hay đi lắm xong rồi có số lạ thì nhắn tin là em nhớ chồng con cứ theo dõi chồng âm thầm thôi chứ mình cứ làm ồn ào lên yeah. Dạ. nó làm ồn ào lên thì chồng nó tự ái nó sẽ à, bực bội quá nó là nó bỏ đi luôn không? Yeah. Dạ. nó anh ơi à, gia đình mình nó muốn à, cho nó hạnh phúc thì em khuyên anh nó là lên dừng lại đi không em biết hết rồi đó anh dừng lại đi anh buộc được thì anh gỡ được con hỏi thiệt nha ừ. là hồi trước giờ là mẹ có gặp cái tình trạng như vậy chưa mẹ có, có thấy chứ. ba như vậy chưa có, có chứ em? có lâu rồi yeah. Dạ. nay cũng là mười mấy năm rồi mẹ không có bắt được nhưng mà người khác bắt cho mẹ được à. đó xong rồi cái về mẹ làm dữ lắm mẹ nói bây giờ mà vợ chồng em muốn tha thứ cho anh em hy sinh cho anh thì anh buộc được thì anh gỡ được từ từ ba con bỏ luôn là không còn gì nữa không bật việc luôn ba cũng là một người nặng ừ. gia đình đó đúng rồi thì mẹ chỉ xem ba quay chỉ, về thì mẹ nghĩ là nếu mà con gặp người chồng như vậy thì con nên là chị hai cái nói chuyện gì đó cho con nhìn chị nhé thôi con nít mà hỏi làm gì chị phải kể em nghe mấy binh chị được cái này em là biết có chuyện chuyện của người lớn không đâu nhiều khi à, nhiều khi em nó cũng lớn rồi nó cũng 18 dạ. tuổi rồi con có thể con con nói cho em nó biết có gì nó theo dõi tiếp con anh của em ăn hiếp chị à. sao anh em ăn hiếp sao Đó. Dạ. ổng nhắn tin với con nào phải không được rồi chuyện này để em giúp chị em sẽ tìm hiểu coi coi là ổng làm cái gì ừ. em phải binh chị cái này chị em phụ nữ với nhau mà đúng tự nhiên em binh ổng sao được đúng nếu rồi. mà ổng sai á thì em sẽ xử lý ổng giùm chị luôn xử lý sao chẳng hạn như ví dụ thử coi ví dụ như đó nếu mà ảnh mà thật sự đi theo người ta ừ. thì nó là cái vấn đề khác còn nếu người ta dụ dỗ ảnh dụ người ta đã biết ảnh có gia đình rồi mà người ta vẫn sáp vô là một cái vấn đề khác nhưng mà ừ. ảnh ảnh giấu người ta là ảnh không có gia đình đi thì em sẽ xử lý theo cách khác ừ. chắc là em phải binh chị nếu mà nó không đúng là ổng chết về em phải xử lý ổng nếu mà ổng hả nhắn tin lén phán với con nào mà con nào mà sắp sáp vô em xử lý nó luôn thôi khỏi là đừng đừng dữ quá không dữ quá hả dữ quá không nên ổ không nên không nên mình um, mình xử theo văn hóa đi con con cứ âm thầm theo dõi mẹ cũng phải theo dõi con mẹ con trai mẹ luôn dạ, đúng rồi cái này chị khỏi lo em binh chị mẹ binh chị bây giờ em với chị phải tìm hiểu coi coi là ổng làm gì với cái điện thoại bây giờ tìm hiểu như thế nào bởi vì vợ chồng chị là đã có cái cái cái cái quy tắc riêng là dạ. mỗi người là phải có một cái cái cái quyền tự do nhưng mà em với anh hai em không có quy tắc đó em với anh em không có quy tắc đó à đúng rồi, đúng rồi chị phải tìm cách để cho ừ. em cầm được cái điện thoại chị em sẽ tìm em... cách để ừ. em tiếp cận được cái điện thoại đúng của chồng rồi. đúng rồi thì đó mình chơi ăn gian được mà đúng rồi, đúng rồi canh đúng rồi. canh lúc anh ngủ say á lấy điện thoại coi Trời mình phải tìm hiểu kỹ càng á hả dạ, đúng ba người phụ nữ này ghê ghê ha hứa là đúng sẽ binh chị luôn á nếu mà anh trai sai là phải binh chị mà sự thấu hiểu của mẹ chồng và sự ủng hộ của em chồng thì bất kỳ cô con dâu nào cũng sẽ cảm thấy an lòng và may mắn khi làm dâu nhà mẹ hương hương như quỳnh trai lúc này đây